tại tôi đang đứng ở một cái địa điểm rất là đẹp nằm ngay tại à, Phan Thiết luôn thì đây chính là Nova World Phan Thiết Đây là công viên biển Bikini Beach 16 hecta tại Nova World Phan Thiết Còn trước mắt mọi người là con đường à, biển Lạc Long Quân chạy qua trung tâm của Nova World Phan Thiết đây là công viên biển Bikini Beach Về đêm Thì hiện tại đang là khoảng à, hơn 6 à, giờ tối Thì mọi người có thể thấy à, đèn điện lên rất nhiều, rất là lung linh Xe cổ đi lại rất là tấp nập Mặc dù hôm nay chỉ là ngày thứ năm thôi, ngày giữa tuần thôi Nhưng mà người có thể thấy là người dân ờ, và khách du lịch ở đây Đến với Novago Phan Thiết rất là nhiều Đây là quảng trường tại công viên biển Bikini Beach của Novago Phan Thiết Đây là cái những cái nhà hàng ở bên trong Novago Phan Thiết Nhà hàng Marina Club Rồi nhà hàng ờ, Âu Lạc Đỏ phong cách Brazil Rồi những cái nhà hàng ờ, mang phong cách của Nhật Bản và Hàn Quốc ở phía bên này rất là đẹp đây là vòng ờ, quay mặt trời vòng quay mặt trời này thì chuẩn bị ờ, đưa vào để hoạt động trong cái khu vui chơi với rất là nhiều cái trò chơi đang ờ, trong quá trình lắp đặt để đưa vào sớm đưa vào hoạt động phía xa xa kia là tòa nhà thuộc công viên giải trí Ocean Kingdom 25 hecta của Nova World Phan Thiết và đây là những cái giải shop house ờ, đắc địa nhất tại ờ, Nova World Phan Thiết những cái giải shop house này ờ, đã bán hết từ đầu năm 2019 giá hiện tại thì tầm khoảng 18 đến trên 20 tỷ một căn shop house những căn shop house này thì đã được một số thương hiệu thuê lại để à, hoạt động kinh doanh đó. khi mọi người đầu tư vào những căn shop house này thì bên Novago Phan Thiết họ có cái chính sách thuê lại à, để vận hành kinh doanh Novago Phan Thiết thì có quy mô rộng đến 1.000 hecta với à, cái đường bờ biển dài gần 7 km trong đó thì có 1,2 km là đường ờ, bờ biển ở bên dưới ờ, công viên Bikini Beach 16 hecta này ban đêm thì Novago Phan Thiết rất là lung linh với rất là nhiều đèn chiếu sáng đa sắc màu Novago Phan Thiết hướng tới là thành phố du lịch sức khỏe thể thao và giải trí thì đây là cái điểm đến hàng đầu tại ờ, Phan Thiết thì tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết thì tôi chuyên ờ, bán các cái sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại ờ, thành phố Phan Thiết mọi người có nhu cầu tìm hiểu thông tin các cái sản phẩm tại thành phố Phan Thiết thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại tôi bỏ trong video Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo